Hết tặng rồi, Neromolo chiêu mộ người chơi mới cực đã. Tặng hộp quà tăng thủ khi vừa tạo nick mới, mở được những phần quà hỗ trợ người chơi mới, nhận hàng triệu ngọc xanh miễn phí, nhận không giới hạn. Game có nhiều tính năng mới độc lạ, đội ngũ admin update liên tục. Tải game tại neuroblue.com và chơi cùng mình nha. Mua nick, mua vàng, mua gift code, hãy truy cập ngay gablue.vn. Đặc biệt, trên shop còn có random 20k, 50k, 100% trúng thưởng Mọi dịch vụ Neuroblue đều có tại glu.vn nha anh em ơi. Ngoài ra, anh em có nhu cầu thanh lý nít tự động hãy truy cập ngay ngọcrongblue.vn như thường lệ bây giờ thì mình sẽ tổ chức giveaway cho những bạn xem video trên kênh của mình nha thì các bạn tham gia thì bước một là các bạn đăng ký kênh cộng nhấn chuông thông báo này bước hai là các bạn like video cộng cái comment mà được ghim dưới video ấy và xem video của mình phải trên 3 phút nha bước ba là các bạn comment tên nhân vật cộng server và bước cuối cùng là các bạn like video của mình cho đủ 500 like nha thì mình sẽ chọn năm bạn may mắn mua bạn ba giờ thỏ vàng thì à, các bạn video của mình nó càng lâu thì chúng sẽ càng cao nha các bạn ơi và bây giờ thì à, mình sẽ tổ chức thêm một giveaway nữa để dành tặng cho các bạn ở trên kênh của mình thì à, các bạn tham gia giveaway trước đúng không tham gia giveaway này thì các bạn chỉ cần comment thêm cho mình là ba số thôi ấy kiểu sau thì mình sẽ chọn ngẫu nhiên một bạn để mình trao nick này nha đó nick này sửa một cái sách blue không một bãi sao có cả giá cây chuông vĩnh viện này còn kiếm vĩnh viện luôn thì nick này có bông tai có sonic bị thì mấy sản phẩm này free mà nick nào giả có không còn nguồn trăm cái nghìn cái cũng được luôn đó thì uh, ngọc rồng hai sao có thứ này thì mình sẽ tặng full cho các bạn luôn nha cửa hàng thì mình mua gần 200 nghìn thì phải hình như vậy á thì mình mua xong mình cắt mình quên mất còn hôm nay mọi lần clip cho các bạn uh, tặng các bạn luôn đấy cửa hàng đăng ký là full ảo nha một cái sách uh, à, tìm mang sức mạnh này rồi điện tử thị nam này rồi tại dĩ đất thơ này trong đương thì cũng có khá là nhiều đồ luôn đó đồ ờ, blue 010203 thứ luôn bộ huyết giáp sên và miệt bị nương vĩnh vĩ nha còn thì clip ờ, sau thì mình sẽ quay giải mình trúng cho anh em nha đó thì ờ, anh em nào mà nhận giải clip của mình thì vui lòng là anh em inbox mình trong vòng 24 giờ ra clip nha chứ lâu quá thì mình sẽ chốt rồi đấy bây giờ thì mình sẽ tìm ra bọc máy để trúng giải clip của mình nha tuy rằng là clip trước của mình nó vẫn không đủ chỉ tiêu nhưng mình mình sẽ chọn ra ba máy để trúng giải nha thì con hàng Bahake này thì mình sẽ cho em nó ra đi vào cùng nước sau các bạn tham gia giveaway quay thì à, muốn nhận được nó thì nhớ là phải sub kênh của mình nha đi cái kênh của mình nha ủng hộ mình thật nhiều nha các bạn rất là nhiều rồi bạn cái máy này thì xin chúc mừng bạn đầu tiên đó chính là bạn Lan Hương này bạn thứ hai đó chính là bạn à, Phạm Thi và cuối cùng đó chính là ai đây bạn Thanh Đạt ok thì uh, vào video ngày hôm nay thôi anh em ơi video ngày hôm nay của mình thì mình mang đến cho em một con hàng trái đất gọi là vip nhất còn rồng blue luôn tại vì sao mình nói là vip nhất tại vì là nó camera mạnh nhất đó ok chưa lý do hợp lý nhất chưa thì à, con hàng này là trái đất rồng ở bên cọc rồng blue mình nói như vậy các bạn hiểu rồi đó những anh em nào mà chơi cọc rồng blue thì chắc cũng biết uh, con hàng này rồi đúng không thì à, nhìn vậy thôi chứ mà nó là một cái con hàng phải nói là có số có má ở tại Sài Gòn đấy lộn <laughs> tại cọc rồng Blue chứ đây chính là khôi đại đế nha anh em thì uh, à, con hàng này à, thì uh, trái đất trồng kame thì hôm nay thì mình sẽ review cho bạn xem thôi nick này thì phải nói là các bạn có tiền như chứ còn mua được đấy nếu các bạn có tiền các bạn đầu tư chứ chứ các bạn là được nick này thì nick này sửa một cái sắc blue một 8 sao đấy một cái game thằng linh viết nhất luôn các bạn ơi 9k 609 8 sao luôn thì đây không phải là điểm nhấn lớn nhất của nick này mà là sẽ có thêm nhiều điểm nhấn nữa thì các bạn cùng xem nha thì điểm nhấn đầu tiên đó chính là con hit 150 năm chí mạng con nít nào hơn không đấy bá chưa bá chưa cực kỳ bá luôn các bạn hít hit 5% chí mạng nha thêm mùi là sẽ đánh nữa với này gọi là má admin cho trái đất và nam namus dùng để chơi đấm hoặc là chơi sẽ đánh các bạn ơi thì nít nào mà chơi sẽ đánh thì là chơi đấm thì phải chơi hít thôi và đặc biệt nick này có một cái uh, vé xả điêu bên Mỹ nha từ từ review vé xả điêu mình sẽ review cái búa Mionia thì sẽ đánh là 12 phần trăm sẽ đánh này 10 năm chiến mạng này rồi các bạn nhiều rồi dòng cầu pháp sư đi sẽ đánh 9 phần trăm nha sẽ thường chia mặt thêm 9% nữa là bao nhiêu là 18% thì cũng gọi là gần là mát đinh luôn anh em ơi cực kỳ bá luôn đó thì ờ, và đặc biệt nha con bé xả đi vĩnh viễn nhìn các bạn nhìn đi các bạn thấy con bé tên 28 là sát thương các bạn phải nghĩ biết cùi đúng không nhưng mà các bạn nhìn lại dưới đi nó chỉ có hai dòng thôi sức đánh 18% và sát thương chí mạng là 6% trời má gọi là không còn gì để bằng cái ở đích này nữa các bạn mát pin mát pin cực kỳ vip luôn anh em nào mà có điều kiện thì đầu tư một ít chưa trò chơi thì các bạn nghĩ tốn bao nhiêu tiền định nội đổi còn pháp sư là chắc cũng tốn gần chục hai ba chục triệu rồi thêm còn vip nữa và nick này có hai cái nhận cọc cũng gọi là mát pin luôn các bạn nhận cọc 2k sẽ đánh nha con nick của mình là mình đầu tư sắp bạn lờ chỉ được một cái một k chín thôi thì phải sang nick này tặng hai cái một cái một k chín một cái một hai k pin luôn đệ tử này cũng một cái thằng 8 sao nguồn cái ăn hủy diệt xe da này cũng 18 k tư cũng pin luôn các bạn thử nghĩ xem mít này coi gì nó không hết nữa không á à, bạn nhìn đi mình nhìn các bạn có thèm không chứ đội xanh mình nhìn là mình thèm đấy đừng có đùa mình thèm đấy thế thì uh, số đánh điện tử mát hết rồi nhưng mà chỉ mát cái chỉ số 180 tỷ thôi đẹp rồi thì uh, không biết là chỗ bạn có cân nhắc là đổi lại không nít này là mình mình uh, chỉ là mình ăn trộm mà mình mượn review thôi nha anh em chứ là gì có tiền mua nít này nít này chắc cũng tầm khoảng là 4 50 triệu bạn ơi con hàng này mười tầm 40 triệu 50 triệu thì chắc cũng gọi là trùm của mạng nó luôn nick này là của nick của trùm ngọc rồng bình lưu đó chính là lương thế hiệp nha anh em web nick là gạo lưu vn anh em nào có nhu cầu mua nick thì có thể truy cập ngay gạo lưu vn để ủng hộ nha bây giờ người ta sẽ đánh cho anh em xem nữa nha nick này là hai chỉ số đánh nha không một rồng đen nha bạn thấy thế nào bạn nghĩ đi một cái nick như thế nào mà hai chỉ số đánh mà không một rồng đen bạn thấy bá không? kỳ bá luôn nha nếu không một rồng đen có thêm uh, cái uh, hộp sữa này đó thì mình sẽ đánh các bạn các bạn sẽ đánh cái này sẽ bao nhiêu nha mình nghĩ chắc cũng tầm cỡ là hai triệu năm đấy Kame cũng gọi là nát bó luôn và trong này thì còn một cái à, quần thần linh blue 01 nha thì à, bây giờ mình làm một cái hành trình mà tìm một cái sách blue 01 trên thích này thì phải nói là cực kỳ bá luôn nha các bạn đồ cái điều là gì đồ bây giờ rất là đáy các bạn ơi muốn mà tìm ra một cái set thần linh blue 01 ấy chứ cũng tốn tầm khoảng là mấy chục triệu đấy không biết đâu không bao nhiêu hồi xưa các bạn ạ một cái thần linh là nếu này còn một cái thần linh nữa nha một rank 9 k một không thích phải đi đổi thêm một rank 9 k 6 được các bạn à còn 9 k 6 không chín rồi ơi một cái rank không chịu nha mình là một cái là mãn nguyện rồi nít là hai cái mới chịu hả à, thì chứ đúng là đừng bao giờ các bạn dạy để ra cái xài tiền người ta xài tiền khát bọt mình lắm trong nít là thì còn một cái sách hp 6 sao hủy diệt Seiya nha các bạn đi BK thì mà sẽ, uh, sẽ đánh vào thì nó sẽ mạnh hơn nhưng mà bên ngoài rồng blue thì các bạn có mẹ cỡ nào các bạn cũng chết thôi tại vì là mấy con chỉ đất nó cam em vip quá không phải làm làm gì được mấy con trái đất luôn chúng ta có một cái radar ờ, 12 blue 01 này thì nick này thì đang trong hành trình gọi là tìm một cái set ờ, blue thằng lên một luôn các bạn mình thấy cũng khá là tốn tiền đấy nhưng mà không biết chỗ bạn làm sao là thôi chứ mình làm gì có tiền mình tìm một cái giày mình tìm ói mửa luôn mà nó không có xong mà đừng nói chi là thanh niên này <laughs> tìm nguyên một sách ờ, một thằng blue thì các bạn nghĩ nó như thế nào các bạn chơi game vào rộng lưu các bạn biết đấy mình thấy nó cực kỳ khó để mà các bạn mua được một cái set thằng luôn ấy đổi một chiếc thần rất là khó luôn thì bây giờ thì mình sẽ thi uh, ờ, chợ mua chỗ bạc rồi mình uh, đi uh, mình mua bán thợ vàng xong mình đổi một cái pháp ăn nhận hay gì thử coi ra được cái nhẫn thần linh không một không hóa ra nhẫn thần linh không một cho mình đi xin lọc luôn á xin mấy chục triệu việt nam đồng luôn ấy đó là dở mà thôi chứ nhẫn thần linh bây giờ 200 nghìn một cái các bạn nhưng được phone nữa thì các bạn đổi một phát chỉ tầm 300 nghìn mà các bạn đổi khi nào nó mới ra nhẫn thần linh không một các bạn chứ cũng cỡ uh, <laughs> chứ cũng cỡ chục triệu mới ra được nhân Sony 01 các bạn thấy đáng không mình thì mình chịu ấy tiền không à quá trời tiền luôn ok tiếp tục này xét thằng linh ờ, không một. trời ơi cho mình coi nãy nó ra cái gì nha bây giờ đây là cái nhãn Sony 01 blue chứ cũng là bắt cháy luôn trong nick này thì có rất là nhiều ờ, đồ blue không các bạn à. cái này cũng đang ờ, trong hành trình tìm đấy ok rồi cái gì đây cái gì đây có ôi dồi chắc ra là chín các bạn sức blue hai nữa chứ thôi chịu hả bạn, thì à, không đổi nữa nha tại vì nếu người ta chưa xin phép mình đổi cái là mình thấy có lỗi tội lỗi quá trời rồi bây giờ mà mình mình đi phá nữa thì chắc là mình tội lỗi chết luôn á anh em ạ ok bây giờ người ta sẽ đánh thử nha cái con hàng này sẽ đánh cho cũng gọi là chú thể mặt trời luôn đấy đừng có đùa nhìn cái à, cái búa này các bạn thèm vải chữ luôn mình nhìn thèm vải chữ luôn nhất là con bác cho các bạn bác 18 ra đánh cộng thêm thêm 600 chí mạng nữa vải cái trưởng giờ camera thử nha thì không có rồng đen không có ờ, hộp sữa nha 222 triệu bạn luôn mấy nick ờ, có hộp sữa luôn mà vãi cái trường mình thấy nick nào thì nó là trùm trái đất không các bạn không còn gì để bạn cãi rồi nick nào nick... mình chưa thấy nick trái đất nào hơn cả nick trái đất này cả bạn ơi tại vì sao tại vì là nick trái đất này á uh, đầu tư quá là nhiều tiền rồi chứ cũng mấy trăm triệu vào luôn mới được cái uh, hit với lại mấy cái uh, nhà hổ sơn như vậy thôi các bạn ơi tiền đâu đúng không các bạn à, nghĩ sao về một con nít như thế này chắc mình nghĩ mình định giá nó chắc tầm khoảng là 30 đến 50 triệu con hàng này ấy khá là tốt tiền luôn ok giờ mình sẽ cho em vào một nhân nha ui trời ơi camera được à, gần uh, à, 500 triệu các bạn lộn gần 400 triệu 352 triệu không có không có ngọc rồng và đen nha các bạn máy để con rồng đây thì chắc là cũng gọi là hết pin luôn để hôm sau thì mình sẽ đi ngọc rồng đây sau rồi mình sẽ test đánh lại cho các bạn xem nha ok gần 400 triệu luôn 397 triệu cực kỳ là bá luôn đấy cực kỳ là ngon luôn thì thôi chắc là clip của mình này chắc tạm dừng đây nha anh em video sau thì mình sẽ đi test cho anh em xem lại con hàng này mắt như thế nào nha và bây giờ thì ờ, xin chào hẹn gặp lại anh em trong clip sau nha anh em tham gia video qua thì nhớ cho mình xin một like để cơ nha